bây giờ đầm càng thêm lo Thôi chết mai đào lờ lan thêm sao Buôn bán hy vọng ngày xuân hóng rè Vì dù tình hình biến đổi Làm bà con xây chân chào thu trời yên vui nghe pháo trong lòng rộn rã nơi nơi nay vé xe tàu đành thôi trả lại xa xứ không về nhà nữa chưa qua đánh sân bay vắng người thấy qua tình hình chắc kẹt dài lắm môi mang đinh rằng tiền tiểu thương công nhân viên chức sao già cả con thơ chờ mong phương xa nghĩ đau lòng sao về đón tết năm nay thôi tôi không có về xuân đến không về mẹ chờ cha trong lúc như vậy hẹn chờ năm sau May quá năm này còn anh thấy là Hình ảnh người nhà thân thiện Bật camera ngay khi nhớ nhà Hình ảnh người nhà thân thiện Bật ảnh trôi con thương tía nhiều Hình ảnh người nhà thân thiện bậc ái con con hùng mã nè đau nhói nghe lòng thôn thực hèn xôn sao? xin hẹn ngài